Deep nghi ngờ Duga chính là Nitya. Sau khi cuộc ẩu đả giữa Deep và Matthew xảy ra, tên cai ngục gọi điện cho Reinhard để thông báo. Ông ta nói, ông Reinhard, Deep và Matthew đã xảy ra ẩu đả nhưng không đúng kế hoạch. Deep đã đánh bại Matthew và giờ Deep đã bị tách riêng ở một chỗ. Tôi không có cách nào để cuộc chiến giữa hai người đó xảy ra một lần nữa. Khi tên cai ngục đang nói chuyện điện thoại với Reinhardt thì Duga tới. Sự xuất hiện của Duga khiến tên cai ngục giật mình. Tên cai ngục không kịp nói gì với Reinhardt nữa mà vội vàng cúp điện thoại. Ông ta nói, cô tới đây có chuyện gì không cô Duga? Duga nói, tôi muốn thăm Deep. Deep được đưa ra gặp Duga Duga nhìn Deep với những vết thương trên người. Cô lo lắng cho anh. Deep, anh bị sao vậy? Ai đã đánh anh phải không? Deep trả lời Duga, tôi không sao Duga, chỉ là những vết thương nhỏ. Duga nghĩ về những lời tên cai ngục nói điện thoại lúc nãy Tất cả đang cố gắng để làm hại Deep Cô sẽ không để Deep phải ở đây lâu nữa Phải cứu Deep ra khỏi tù sớm Duga đưa Hawa cho Deep. Deep rất vui và thưởng thức Hawa một cách ngon lành. Duga đưa ra một chiếc bánh chúc mừng ngày của cha để cùng mừng ngày của cha với Deep. Deep thấy vui, anh nhớ lại cha của mình. Trước đấy anh thường tổ chức ngày lễ này bên gia đình. Duga và Deep nói chuyện vui vẻ với nhau. Deep và Duga vui vẻ nhắc lại kỷ niệm trước đây anh và Nita cùng nhau kỷ niệm ngày này. Duga thắp nến để hoàn thành nghi lễ cho ngày của cha. Deep thổi nến và chuẩn bị cắt bánh thì cai ngục thông báo đã hết thời gian thăm Deep được yêu cầu đưa về phòng giam. Tên cai ngục đó nói Thưa cô, đã hết 2 phút thăm rồi, chúng tôi phải đưa cậu ta trở lại, trở lại phòng giam. Deep nói với Duga, Duga, cảm ơn cô rất nhiều, xin cô hãy chăm sóc mẹ tôi trong thời gian này. Trở về phòng giam, Deep nhớ lại kỷ niệm làm bánh của anh và Litia, khi đó tay của Litia bị thương. Và anh là người làm bánh theo hướng dẫn của Litia nhưng chiếc bánh đã bị cháy. Deep chợt nhận ra tại sao Duga lại biết hết những chuyện này Nitya không hề viết trong nhật ký. Bất chợt trong đầu Deep nảy sinh sự nghi ngờ về thân phận thật sự của Duga. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở tập tiếp theo sẽ diễn biến ra sao? Các bạn hãy theo dõi tiếp nhé. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và đừng quên đăng ký để theo dõi video mới nhất nhé. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới và đừng quên subscribe để theo dõi video mới nhất nhé.